Chào anh chị, hôm nay Gia sẽ hướng dẫn video giúp anh chị tạo những thư mục và phân quyền cho từng đối tượng khác nhau làm sao để chúng ta làm việc một cách hiệu quả và từng đối tượng có những người họ chỉ được phép xóa các thư mục đó, xóa tập tin đó, xóa dữ liệu đó nhưng có những người chỉ thì chúng ta chỉ phân quyền cho họ chỉ việc đọc thôi và xem thôi không được phép làm gì trong cái những dữ liệu đó thì hôm nay Gia sẽ hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng một cách hiệu quả bằng Google Gmail e Driver nhé chúng ta dùng Gmail e Driver để chúng ta làm việc nhóm hoặc là phân quyền cho trong công ty chúng ta làm việc mà công ty nhỏ hoặc vừa chúng ta dùng Google Driver để lưu trữ dữ liệu và nơi tập trung chứa dữ liệu cũng đều rất tốt ví dụ ở đây Giang sẽ đăng nhập vào cái Gmail e driver mà ở đây là Giang có cái driver không giới hạn dung lượng cho nên Giang sử dụng rất thoải mái không phải lo lắng về dung lượng lưu trữ ở đây Zai đang sử dụng đến 160 GB rồi trong khi Google nó chỉ cho chúng ta sử dụng có 15 GB thôi ví dụ ở đây Zai sẽ có tạo một cái thư mục như sau thư mục data chứa tất cả các dữ liệu ở trong này đúng không thư mục data chuột phải anh chỉ chọn thư mục mới sau đó chọn gõ vào data ví dụ thư mục này thư mục data là chúng ta chứa tất cả các dữ liệu của công ty của đội nhóm chúng ta trên này là một nơi tập trung lưu trữ dữ liệu để sau này nhân viên chúng ta có nghỉ việc hoặc người khác thay thế thì dữ liệu chúng ta vẫn còn đó không phải đi tìm kiếm từng nhân viên một rất là mệt và phức tạp đúng không ạ trong các thư mục data này chúng ta chuẩn nhấp đúp vào đó nhấp đúp vào đây thì chúng ta ví dụ như ra sẽ tạo thêm những cái thư mục mới để quản lý tiếp ví dụ như trong cái mục data thì nó sẽ có là video đúng không ạ một cái thư mục video chứa tất cả các video ở trong này và một cái thư mục nữa là hình ảnh sẽ chứa tất cả các hình ảnh ở trong này đúng không ạ rồi một cái thư mục nữa là content là cái thư mục mà chứa tất cả các bài viết các nội dung của chúng ta tạo ra đều lưu ở trên này đúng không ạ xong rất tuyệt vời đúng không vậy thì ở đây cũng tương tự như nếu như trong một công ty và chúng ta sẽ có là ví dụ data chúng ta thay rằng là, là giám đốc đúng không sau đó chúng ta sẽ có là phòng nhân sự phòng kế toán phòng marketing phòng mark, à, phòng hành chính nhân sự vân vân thì chúng ta cũng tương tự tạo những cái thư mục như thế đúng không bây giờ ai là người có toàn quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu ở trong này đúng không ạ ai là người có toàn quyền tất cả các dữ liệu ở trong này tôi tin rằng ban giám đốc là người có toàn quyền đúng không truy cập vào đó hoặc leader của ừ, leader content thì truy cập vào content với leader hình ảnh thì truy cập vào hình ảnh leader video thì truy cập vào video họ không được phép vô tất cả các tất cả dữ liệu này rất nguy hiểm chúng ta hãy bảo quản phân quyền từng cái thư mục đối với đội nhóm hoặc là nhân viên trong công ty đúng không ạ ví dụ ở đây ra sẽ có một leader trong cái đội nhóm này làm việc này thì sẽ có một leader thì chúng ta sẽ phân cho họ toàn quyền có thể truy cập vào tất cả các dữ liệu chúng ta là toàn quyền ở đây thì chị có thể chuột phải vào data chọn chia sẻ sau đó nhập cái email của chúng ta vào email mà cái anh chị muốn cho họ toàn quyền nhé toàn quyền truy cập vào thì anh chị sẽ vào đây ví dụ đây có một cái email này Đấy. À, chúc mừng bạn ví dụ như đây sẽ gửi cái email cho anh này à, chúc mừng giai đã là leader quản lý toàn bộ dữ liệu quản lý team chẳng à, hạn như thế đi đúng không hãy vào đây để truy cập dữ liệu để truy cập dữ liệu sau khi xong anh chị lưu ý thấy cái hình cái bút đây không sau hình cái bút này chúng ta hãy bấm là người này có thể sắp xếp thêm và chỉnh sửa tức là họ có full quyền nhé full quyền ở đây đúng không ạ xong chúng ta bấm nút gửi chúng ta bấm nút gửi đó chúng ta có đang gửi xong anh chị thấy không ở trong này chúng ta thấy quyền chúng ta chia sẻ đều sau khi chúng ta đăng nhập chia sẻ cái email ấy, thì nó sẽ xuất hiện cái đồng hồ ở đây giới hạn thời gian ví dụ ở đây cho chị cho người này truy cập vào cái toàn bộ dữ liệu data này ví dụ như là truy cập trong vòng 30 ngày thôi không cho họ sau 30 ngày này họ sẽ không được quyền truy cập nữa thì chị sẽ chọn vào đây hoặc là chúng ta không uh, chúng ta không không giới hạn thì chúng ta hủy đi chúng ta không giới hạn thì chúng ta cứ để như vậy được không ta bấm tại sao và lưu ý rằng đây là người có quyền chức vụ cao nhất họ có quyền tất truy cập tất cả các dữ liệu chúng ta về content hình ảnh video hay các phòng ban và người này phải chịu trách nhiệm nếu như mất dữ liệu mất data và à, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp lý cho nên đối với những ai các bạn thật sự tin tưởng thật sự tin tưởng và cam kết làm việc các anh chị mới cho họ cung quyền này và họ mới có được phép toàn quyền để truy cập vào data này đúng không ạ nhưng ở bên cạnh đó đối với nhân viên mới đối với những người mới vào làm các anh chị chưa biết năng lực của họ như nào chưa biết trình độ của họ ra sao chưa biết được nhân cách thái độ làm việc của họ như nào chẳng lẽ chúng ta đều cho họ truy cập hết vào dữ liệu này không được never được không ạ vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ví dụ như ở đây ra sẽ có một cái nhân viên đấy hồi nãy cái email đây khi mà giao thanh quyền cho giai thì nó sẽ yêu cầu mở đúng không ạ đây nè đấy chúng ta sẽ mở cái google drive vào đây tuyệt vời không chúng ta thấy hết dữ liệu trong này và được phép xóa nha đấy ở đây là chúng ta sẽ thêm tập tin hoặc là xóa hoặc làm gì cũng được hết nhá đấy thì đây là nó full quyền Giai muốn rằng nhân viên A là người chỉ được xem trong tài liệu của content thôi đúng không ạ không được xem toàn bộ dữ liệu ví dụ nhân viên A này họ chỉ được phép truy cập vào dữ liệu của content của bên content thôi thì giai tiếp tục bấm chia sẻ ok bấm chia sẻ nhập email vào nếu anh chị không muốn họ không có email thì chúng ta không cần thiết email nhé chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn thay đổi đây bất cứ ai đúng không ạ bất cứ ai có liên kết này đều có thể truy cập vào được không sau đó chúng ta chỉ bấm vào đây cái hai chức năng này chúng ta chỉ có thể xem thôi không cho họ phép họ xóa như mục thêm vào tài liệu hay là à, chúng ta là gì hết thì họ chỉ việc là chỉ có thể xem thôi thì đối với thư mục này họ chỉ có quyền xem thôi chúng ta bấm lưu đúng không ạ lưu sau đó chúng ta copy cái đường link này chúng ta bắt cho họ đúng không chúng ta bắt cho họ copy đường link này chúng ta gửi qua zalo hoặc facebook cho người ta hoặc là anh chị có thể nhập email ở đây đúng không nhập email của họ đây đấy nhập email ví dụ như đây đây sẽ là shop ở đây a à, gmail.com đấy thì ở đây anh chỉ cho họ cái quyền là chỉ có thể xem thôi ok không chỉ xem thôi và lưu ý rằng bấm vào quyền ở đây nhé không cho người chỉnh sửa thay đổi quyền truy cập và thêm các dữ liệu mới chúng ta bấm vào chữ không đây đó, chúng ta bấm lưu Đấy, đây là chúng ta muốn ép từng nhân viên một cho nên chúng ta không cần đánh dấu tích ở đây chúng ta chỉ cần là thêm cái này thôi nhá bấm gửi thì người khác sẽ nhận thì cái người mà nhân viên này sẽ nhận được cái cái link này để truy cập vào được không và lưu ý sau khi xong ta bấm gửi đó, đó anh chị hình dung chưa chị hình dung chưa đây nó hình có con mắt này này cái thằng mà shop tôi đây đây nó chỉ được phép xem thôi không được phép làm gì trên tập tin tôi hết các bạn hãy xem nhé ừ. đối với thằng mà dài ấy, thì nó có thể truy cập vào cái email này lưu ý đối với nhân viên khi nó khi đã có cái đường link này rồi thì anh chị hãy bảo họ lưu cái link này vào một trong máy tính của họ hoặc là bấm vào cái dấu sao này để lưu trực tiếp trên thanh dấu trang để khi mỗi lần họ chỉ việc là truy cập vào thôi thì đây nó nằm ngay ngay bên đây đây data google đây thì mỗi lần chúng anh chị chỉ việc là truy cập vô đây nó nhanh không cần phải đi tìm cái đường link không cần phải mở mail nhá đấy cho nó nhanh đấy cũng tương tự như vậy đúng không ạ đối với nhân viên B thì chỉ được xem trong cái thư mục hình ảnh thôi đối với nhân viên C đối với nhân viên C hoặc là khách mời thì được phép truy cập vào content hay là video gì đó thì chúng ta sẽ phân quyền cho từng nhóm một làm việc anh chị hình dung chưa đó là một cái nơi cực kỳ quan trọng và những chỉ những ai thực sự phòng ban nào tổ chức nào thuộc lĩnh vực nào thì được truy cập vào tài liệu của người đó đúng không ạ Đấy đó là một cái tài liệu mà chúng ta cần phải lưu trữ hàng ngày backup lưu trên Google Drive này Đấy. thì đây là cái mà anh chị nên chú ý để chúng ta phân quyền phân quyền làm việc nhóm cho uh, khách hàng cho nhân viên của chúng ta Đúng không? À, thực hiện lại thao tác nhé chia sẻ anh chị nhập địa chỉ email đây ở đây nó sẽ có hai quyền sắp xếp thêm nhân viên hoặc có thể xem đúng không ạ đấy và một nếu như anh chị mà chia sẻ cho cộng đồng cho nhiều người cùng sử dụng thì anh chị nên chọn một cái là nâng cao bấm vào thay đổi bấm vào cái bật công khai trên web đấy tức là mọi người có thể truy tìm kiếm và truy cập vào cái đường link này mà không cần phải đăng nhập gmail ok không ạ thì lưu ý cái chỗ này còn nếu mà chúng ta cần phân quyền cho từng ai đối tượng nào cụ thể chúng ta nên thực hiện như vậy anh chị hình dung chưa vậy thì gia chúc các anh chị hãy tạo thư mục làm việc Google Driver hiệu quả cho đội nhóm cho công ty của chúng ta một cách hiệu quả nhất xin chân thành cảm ơn